Hello, xin chào tất cả các bác lại quay trở lại với ờ, clip của nhà thông minh 17 à, Hôm nay thì nhà thông minh 17 xuống dưới uh, Vũ Thư các bác nhé Song Lãng Vũ Thư Lắp cho ông anh uh, một bộ uh, dàn karaoke có tổng trị giá là 29 triệu các bác nhé Đây là một người anh chơi với em uh, cũng rất là lâu rồi uh, Người anh đầu tiên uh, giới thiệu em vào và dẫn dắt em vào ngành uh, công nghệ uh, Trước anh chỉ em lắp camera các bác nhé Và bây giờ thì uh, em làm thêm cái mảng âm thanh thì ông anh có, có nhờ là ghép cho ông anh một bộ cấu hình khoảng 29 triệu đấy thì hôm nay em đã tư vấn ghép cho anh thì bây giờ em xuống đến nơi em lắp và quay video trực tiếp cho các bác xem các bác nhé à, hiện tại thì bên em đang có mặt tại uh, à, sông lãng vũ thư rồi các bác nhé cấu hình hôm nay thì em đang sử dụng cho ông anh ở đây là một đôi loa TD ESS 12 các bác nhé có trị giá là 13 triệu này đấy đôi loa TD ES12 có trị giá là 13 triệu này một bộ mic uh, TD Acoustic M8 các bác nhé M8 Pro một con vang số dạ. BMX mẫu mới nhất của nhà thông minh 17 vừa mới cập bến các bác nhé màu đen đánh đồng bộ với uh, mẫu mic này thì em đang sử dụng ở đây là một con uh, đẩy 4 kênh uh, ờ, 4100 của TD Acoustic các bác nhé và bây giờ thì bên em sẽ phối ghép và cho các bác nghe xem trải nghiệm trực tiếp Hello lơ một hai hai ba bốn năm sáu sáu bảy alo alo một hai ba bốn năm sáu alo alo một hai hai ba bốn năm sáu sáu bảy alo một này bạn tình ơi dấu gì cũng xa nhau rồi dòng sông nước chảy con thuyền sóng xa vời tại vì ai mà duyên ta vẫn còn thương tránh ai quên tình bao ngày chạy theo duyên mới lỡ yêu thương người đến giờ dáng dở đời ta vàng cây lá bay đôi tay ngày buồn đầy đôi mắt nhung chiều xa môi mềm tìm đến bên em mẹ đây bên nhau ta nói lại tình xưa chuyện tình mà dấu dài giờ rằng nhung nhớ vui bàn tình bao biệt thu mãi mãi anh sẽ khóc suốt đời em ơi thì em ơi em nghĩa xưa đôi ta về xây mong lại truyền trong tố sẽ vượt qua trời đẹp và sắc ba lá soi khắp lối đường anh về chim én mang mùa xuân xóa mờ vào dị bàn đường tình không chung lối mà nỗi tiếc cho nhau ngày nắm tay trong tay lối về cùng em ho chiều em giấc không vừa cho, tình thắm môi thòng đêm dài đường nguyên nên làm trong thương nhớ vì mãi ước theo người bên em vừa thi công xong cho tổng bộ combo cho một người anh của nhà thông minh 17 à, tổng bộ combo này thì em đã lên cho anh ấy là 29 triệu các bác nhé gồm một đôi loa TDS 12 này một mic này một vang một đẩy bốn kênh đẩy bốn kênh này thì anh mua trước để à, chờ sau này anh có thể là lắp thêm một quả súp hơi hoặc là hai quả loa full nữa các bác nhé thì anh ờ, cứ bảo là lấy cho anh một con đẩy bốn kênh sau này anh muốn nâng cấp thêm loa thì anh có thể anh lắp thêm nhiều loa nữa các bác nhé nên là lý do tại vì sao đây có hai cặp loa mà anh ấy lại sử dụng đẩy bốn kênh thì ờ, video của em ờ, vừa xong đã test cho các bác nghe thử và bây giờ nhà thông minh 17 uh, trên đường đang trên đường trở về xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các clip tiếp theo xin chào